Thị trường chứng khoán Việt Nam tuần từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 10 tháng 3 năm 2023. Như quý biết, tuần qua một tuần giảm giá nhẹ của thị trường chứng khoán Việt Nam. Thị trường chứng khoán Việt Nam mở cửa đầu tuần với một phiên giảm khá mạnh. Sau đó chúng ta có hai phiên là tăng giá ở ngày thứ ba và thứ tư. Với hai phiên giảm giá trở lại vào ngày thứ năm và thứ sáu thì thị trường chứng khoán chúng ta đóng cửa vùng 1025 điểm. Có thể nói xu hướng là điều chỉnh giảm giá vẫn đang ở xu hướng áp đảo thị trường. Tuy nhiên với một tuần là hám phanh lại thì hoàn toàn chúng ta có những hy vọng là thị trường có thể có những cái sự phục hồi trở lại sau 2 tuần giảm mạnh. Với chỉ số VN-Index của chúng ta, trước khi đi vào phân tích kỹ thuật chi tiết chỉ số VN-Index thì tôi sẽ điểm qua những thông tin cơ bản. Tuần qua thì những thông tin cơ bản của thị trường chứng khoán chúng ta có những thông tin tốt xấu đan xen. Đối với thị trường chứng khoán thế giới á, thì tuần qua cũng không có nhiều thông tin à, đáng chú ý. Tuần qua chỉ có hai thông tin về chỉ số PMI của Mỹ được công bố thì nó có xu hướng là tốt xấu đan xen. Đây. Chúng ta nhìn tuần qua này. Tuần qua chỉ số PMI sản xuất của Mỹ thì được công bố thì tiếp tục ở mức là dưới 50 nó cho thấy là khối sản xuất của Mỹ tiếp tục có xu hướng thu hẹp tuy nhiên nó có nhích nhẹ so với cùng kỳ tháng trước là từ 47,4 lên 47,7 nó cho thấy là mức độ thu hẹp là giảm bớt à, Tuy nhiên chỉ số PMI dịch vụ của Mỹ thì vẫn rất là tốt vẫn đứng ở mức 55,1 nó cho thấy là nền kinh tế Mỹ vẫn đang tiếp tục phát triển khá là nóng vì chúng ta biết là nền kinh tế Mỹ thì Ờ, khối dịch vụ chiếm một tỷ trọng rất là lớn, gần 40%. Do vậy, với những thông tin tốt xấu đan xen trái chiều thì nó không ảnh hưởng quá lớn đến thị trường. Nó cũng không phát đi cái thông điệp gì lớn. Có lẽ cho thông tin kinh tế của chỉ số chứng khoán thế giới tuần tới sẽ quan trọng hơn. Tuần tới chúng ta biết là vào ngày thứ ba và thứ tư thì chủ tịch Fed sẽ điều trần trước thượng viện và hạ viện. Thì khi điều trần thì những con số kinh tế sẽ được công bố một cách chi tiết và cụ thể hơn chứ không sẽ nhận, ờ, không có nhận xét chung chung. Bên cạnh đó thì vào ngày thứ sáu thì chỉ số chứng khoán ờ, bảng lương phi nông nghiệp và tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ sẽ được công bố. Thì như chúng ta biết cùng kỳ tháng trước thì bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ rất là tốt và tỷ lệ thất nghiệp cũng siêu tốt ở mức 3,4%. Nếu như dự kiến của giới chuyên gia thì hiện nay bảng lương phi nông nghiệp Ờ, được công bố tuần này vẫn khá là tốt sẽ có 206.000 việc làm được tạo mới và tỷ lệ thất nghiệp vẫn dừng ở mức 3,4. Nếu tháng này mà bảng lương phi nông nghiệp và tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục tốt như dự kiến thì điều này đồng nghĩa với việc là Fed sẽ còn rất nhiều việc phải làm và Fed hoàn toàn có thể uh, tiếp tục siết mạnh về mặt lãi suất. Cái này chúng ta đều phải chờ đợi cái biên bản cuộc họp tháng 3 Fed chúng ta mới có cái biên bản cụ thể chứ hiện nay mới ở dạng là đồn đoán và dự kiến của giới đầu tư và giới chuyên gia thôi nên có lẽ ờ, từ giờ đến lúc đó thì chúng ta không nên đoán nhiều làm gì chúng ta chờ đợi những thông tin kinh tế được công bố rồi chúng ta tính tiếp xét trên yếu tố thông tin thì những thông tin đó nó đang có yếu tố là tốt xấu đan xen do vậy việc thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục đi sideways trong biên độ rộng tôi không ngạc nhiên Đấy, chúng ta nhìn thị trường chứng khoán Mỹ vẫn đang đi sideways trong biên độ là 325 lên đến 342 Đấy, vẫn đang đi trong cái biển nêm này thôi đi trong cái kênh giá này thôi đi suốt từ tháng 12 giờ rồi gần 3 tháng rồi có lẽ sẽ sớm có quá trình uh, bứt phá xảy ra trong tháng 3 này do vậy xét về yếu tố thông tin nhé thì thị trường thế giới là không có thông tin nào quá quan trọng ảnh hưởng lớn đến thị trường do vậy chúng ta có thể bỏ qua thị trường chứng khoán thế giới ở một vài tuần tới tức là ảnh hưởng thị trường chứng khoán thế giới sẽ không ảnh hưởng gì đến thị trường chứng khoán Việt Nam mà biến động của thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào nội tại của nền kinh tế Việt Nam và các thành phần tham gia thị trường. Đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, tuần qua có cả những thông tin tích cực lẫn tiêu cực, nhưng đa phần thì là thông tin tích cực ờ, chiếm ưu thế. Thông tin tiêu cực của chúng ta vì nó ít hơn tôi sẽ điểm trước, tức là chỉ số Ờ, sản xuất các à, các đơn hàng sản xuất này hoạt động à, thương mại đang chậm trở lại điều này cho thấy là nền kinh tế của chúng ta sẽ gặp khó khăn thách thức trong thời gian tới bởi vì là tình hình đơn hàng thì ít hơn cái này thì chúng ta biết rồi hai tháng đầu năm các doanh nghiệp lớn cũng sa thải công nhân khá là nhiều Đấy, một phần là do đơn hàng ít đi à, thì phải sa thải thôi và chúng ta biết thu nhập của công nhân cũng giảm khá là mạnh bởi vì do số giờ làm ít đi đó là thông tin về xấu nhưng bên cạnh đó chúng ta có khá nhiều thông tin tích cực trong tuần qua thông tin tích cực đầu tiên thì chúng ta biết là chỉ số PMI của chúng ta đã tăng trở lại mặc dù nó được tăng trở lại trên nền giá thấp và chúng ta cần chờ đợi thông tin ờ, chỉ số sản xuất này trong 1-2 tháng tới để chúng ta đưa thêm cái nhìn. Tuy nhiên, việc chỉ số PMI của chúng ta tăng trở lại trên mức 55, 50%, đạt mức là 51,2, nó cũng cho thấy là khu vực sản xuất đã bắt đầu có dấu hiệu mở rộng trở lại nó là một trong những thông tin khá là tích cực à, bên cạnh đó thì chúng ta biết là ngân hàng ờ, nhà nước cũng đã công bố chính thức cái gói tín dụng ưu đái 120.000 tỷ. Theo tôi, cái gói này tuy nó hỗ trợ lãi suất chỉ 1,5 đến 2%, không quá lớn, nhưng xét về mặt tâm lý thị trường thì nó khá là tích cực cho thị trường chứng khoán của chúng ta. À, tuy nhiên cái việc giải ngân cái gói này theo tôi nó là một cái vấn đề. Bởi vì chúng ta biết là gói 120.000 tỷ này nhưng dành cho người mua nhà và dành cho cái ờ, người mua nhà ở thu nhập thấp và nhà xã hội thì hiện nay nhà xã hội chúng ta biết chúng ta không có nguồn cung đúng không? Đấy. Còn nhà thu nhập thấp thì chúng ta chưa có định nghĩa nhà thu nhập thấp là thế nào là thấp cả. Ừ, ừ. nhà dưới 20 ờ, triệu một mét dưới 25 triệu mét dưới 30 triệu mét hay là dưới 1 tỷ hay là dưới tỷ rưỡi là thấp chúng ta chưa có định nghĩa rõ ràng do vậy theo tôi nếu thực sự cái gói này có đi vào triển khai được chúng ta mất rất nhiều thời gian chúng ta cần những văn bản hướng dẫn và hiện nay chưa có do vậy cái gói này nó đưa ra giải quyết ở mặt là kích thích tâm lý là chính ổn định thị trường là chính nhưng đối với thị trường chứng khoán của chúng ta vì thị trường chứng khoán là mua tương lai mà thì nó lại là tốt tốt về ngắn hạn nhé còn nếu mà về thực chất thì thì thì chưa có cái gì đối với hệ thống ngân hàng của chúng ta thì thanh khoản tuần qua tiếp tục ở trạng thái dư thừa ngân hàng nhà nước tiếp tục hút tiền về điều này cho thấy là cái thanh khoản đang dư thừa điều này nghe có vẻ hơi hơi hơi vô lý đúng không các bạn chúng ta thì đâu đâu cũng thấy nói là thiếu tiền doanh nghiệp bất động sản thiếu tiền doanh nghiệp sản xuất thì kêu thiếu vốn người đầu tư người mua nhà thì kêu là khó vay mà bây giờ thanh khoản hệ thống ngân hàng lại đang dư thừa và các ngân hàng lại bắt đầu à, giảm lãi suất điều này nó hơi mù, vô lý nhưng mà thực tế thì nếu chúng ta nhìn sâu hơn thì nó không hề vô lý thanh khoản hệ thống ngân hàng dư thừa đồng nghĩa với việc là giữa cung và cầu không gặp nhau tức là các tổ chức tín dụng có vẻ là siết chặt cái à, yếu tố là đầu vào tức là yêu cầu đối với người vay ờ, với các ờ, cái profile nó phải là tín dụng cao hơn và hạn chế không muốn cho vay ở các lĩnh vực rủi ro đặc biệt là lĩnh vực bất động sản do vậy là vốn nó bị ứ động dư thừa chứ không phải là ừ, không không cho vay và không phải là không có vốn còn ngược lại các doanh nghiệp sản xuất thì sao hoàn toàn là lĩnh vực ưu tiên các ờ, ngân hàng muốn rót vốn nhưng mà lãi suất cao và thứ hai là đơn hàng không có thì các doanh nghiệp vay vay để làm gì đúng ạ các doanh nghiệp đang thu hẹp sản xuất đâu có dấu hiệu đâu có nhu cầu là mở rộng sản xuất đâu mà vay và thứ hai là lãi suất cho vay hiện nay chưa hấp dẫn để các doanh nghiệp mở rộng sản xuất đơn hàng thì không có đấy chúng ta đang hiểu là hiện nay cái sự ờ, cái 6 tháng cuối năm 2022 của chúng ta là do chúng ta hết tiền nhưng hiện nay không phải là do chúng ta hết tiền mà điểm nghẽn tín dụng nó đang nằm ở yếu tố là cung cầu không gặp nhau người muốn vay thì không được vay không đủ điều kiện vay còn người không muốn vay thì ngân hàng muốn cho vay nhưng họ lại không vay đấy là cái điểm nghẽn điều này nó cho thấy là khi không cho vay được thì các ngân hàng sẽ phải giảm lãi suất huy động nhưng theo tôi cái mức giảm lãi suất huy động hiện nay nó chỉ là yếu tố ngắn hạn khi cái điểm nghẽn tín dụng được khơi thông tức là các ngân hàng cho vay trở lại thì lãi suất huy động sẽ tăng trở lại. Do vậy là cái việc giảm lãi suất của chúng ta về ngắn hạn thì nó là tốt. Đấy tốt cho nền kinh tế, tốt cho thị trường. Nhưng mà nếu mà giảm dài hạn thì tôi nghĩ là khó đấy. Bởi vì thứ nhất là lãi suất của Fed sẽ đứng ở mức cao trên 5%, nhiều khả năng là quanh 5,5%. Mà chúng ta biết đấy, để có một cái bộ đệm một cái biên an toàn được thì lãi suất huy động Việt Nam thường cao hơn lãi suất của Fed 2 3%. Như vậy lãi suất điều hành của ngân hàng nhà nước nó phải rơi vào tầm 7 đến 8%. Hiện nay lãi suất điều hành chúng ta đang 6,5. Do vậy chúng ta hoàn toàn nếu khi có sức ép về tỷ giá thì chúng ta sẽ phải tăng lãi suất 50 thậm chí 100 điểm cơ bản phần trăm nữa là bình thường. Do vậy để giảm lãi suất thì có lẽ chúng ta dừng ở mức là hô hào khẩu hiệu là chính thôi. Chứ còn thực chất giảm về nền kinh tế thì tôi nghĩ là là không không khả thi đấy thứ hai là các ngân hàng hiện nay đang không muốn cho vay ở lĩnh vực rủi ro còn nếu đã rủi ro cho vay thì lãi suất nó phải cao hơn như vậy không thể thấp hơn được bởi vì các bạn biết nguyên tắc cho vay rồi càng rủi ro cao thì lại lợi, lãi suất càng phải cao để bù đắp lại cái rủi ro do vậy không có cửa để hạ lãi suất đâu theo tôi thì về cái cửa hạ lãi suất thì không thực không thực chất nhưng mà điểm nghẽn tín dụng hiện nay là đang cung không gặp cầu và để giải quyết cái khúc mắc cái bài toán cung không gặp cầu này thì cái yếu cái chính phủ vừa ban hành là quy định mới về phát hành trái phiếu doanh nghiệp tức là sửa cái nghị định 65 nó rất quan trọng đấy trong cái nghị định này nó có 3 điểm à, quan trọng nhất thứ nhất là các doanh nghiệp có thể thanh toán gốc và lãi trái phiếu đến hạn bằng các tài sản khác điều này mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp bất động sản có thể đàm phán với các trái chủ có thể gán nợ gán nợ bằng ờ, các tài sản hình thành trong tương lai hoặc là bằng tài sản ờ, căn hộ đã xây dựng dở dang các kiểu đấy đấy cái thứ hai là các doanh nghiệp có thể đàm phán với trái chủ để kéo dài kỳ hạn trái phiếu tối đa không quá 2 năm. Đấy cũng là một hướng mở. Cái thứ ba là tạm ngưng quy định xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp cá nhân và xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp. Đây hoàn toàn là thông tin hỗ trợ tốt cho thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản. Nhưng, đây các bạn lưu ý nha. Theo tôi, đây là một bước thụt lùi về chính sách và chúng ta tạm lùi những cái hậu quả xảy ra ngay tại thời điểm này, lùi thêm một thời gian nữa, chứ không phải là chính sách để giải quyết. Chúng ta vẫn chưa có bất cứ cái văn bản hay cái hướng dẫn nào để tháo gỡ cái khó khăn về thị trường bất động sản mà cái việc chỉnh sửa cái nghị định 65 nó chỉ mang yếu tố là kéo dài thời gian để chúng ta có thời gian chúng ta tìm biện pháp xử lý thôi. Nhưng xét về yếu tố là thông tin về tâm lý thị trường thì hoàn toàn nó là một cái yếu tố hỗ trợ tích cực. Đặc biệt là tích cực cho bất động sản và nhóm cổ phiếu bất động sản. Đấy. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn dài hơn thì đây là một bước thụt lùi. Bởi vì cái nghị định 65 của chúng ta là một nghị định nó giúp thị trường trái phiếu minh bạch hơn, giúp loại bớt cái việc các công ty ma, các công ty chiếm động vô, chiếm dụng vốn huy động với mục đích uh, không chính đáng, huy động tiền của nhà đầu tư và chiếm dụng vốn. Thì chúng ta hiện nay chúng ta sửa, chúng ta sửa thì thế này thì cũng không khác gì là bơm tiền bơm thuốc cho nghiện cả. Cái này là chúng ta không giúp làm lành mạnh hóa hơn thị trường. Đấy, tức là xét về mặt vĩ mô thì nó là một bước thụt lùi. Nhưng xét riêng về thị trường chứng khoán nơi mà chúng ta đang đầu tư thì nó là yếu tố tích cực nhá. Do vậy theo tôi với những thông tin như hiện tại thì nó là những yếu tố tích cực ngắn hạn. Đặc biệt trong cái thời điểm tháng 3 này chúng ta không có thông tin nào liên quan đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp thì những cái thông tin tích cực ngắn hạn này theo tôi nó sẽ có yếu tố là nâng đỡ cho thị trường. Ít nhất là chúng ta đã chúng ta biết thị trường chúng ta đang trong quá trình sideways down thì nó sẽ nó sẽ hám đà giảm của thị trường và nó tạo ra những nhịp sóng hồi. Tất nhiên là những nhịp sóng hồi này có thể chưa chắc nó đã có độ rộng lan tỏa tiền thị trường mà cái nghị định 65 sửa đổi này nó ảnh hưởng trực tiếp đến nhóm bất động sản thì hoàn toàn nhóm cổ phiếu bất động sản hoàn toàn có thể có sóng trong tháng 3 này. Còn các nhóm cổ phiếu khác thì tôi nghĩ là vẫn đang đi trong biên độ đi ngang sideways thôi. Đó là xét trên yếu tố thông tin nhé. Như vậy tháng 3 này chúng ta không có thông tin nào quan trọng cả. Mà kết quả kinh doanh quý 1 của doanh nghiệp thì phải đến tháng 4. Mà chúng ta biết kết quả kinh doanh quý 1 thì rõ ràng nó sẽ xấu hơn là cùng kỳ năm trước. Và nó ít khả quan. Bởi vì chúng ta biết là ở một nền lãi suất cao hơn với cái uh, uh, nền kinh tế của chúng ta là sản xuất đang bị thu hẹp. Uh, thì rõ ràng là các doanh nghiệp ít có khả năng uh, mở rộng lợi nhuận Đặc biệt là các doanh nghiệp bất động sản chúng ta biết hiện nay đang đói vốn gần như tê liệt thì hoàn toàn đấy là cái tiềm tàng nó sinh ra nợ xấu. Do vậy rõ ràng là kết quả kinh doanh quý 1 không khả quan, nhưng kết quả kinh doanh quý 1 thì ít nhất phải ừ, tháng 4 mới có đúng không? Như vậy tháng 3 này chúng ta không có thông tin thì với cái thông tin mà tích cực về cái nghị định 65 sửa đổi cũng như một số thông tin tích cực từ ngân hàng nhà nước phát ra từ hệ thống ngân hàng thì chúng ta biết là hiện nay Ờ, nền kinh tế của chúng ta hoàn toàn không ở trạng thái là thiếu tiền và siết chặt quá mức nữa mà đang trở lại dần trở lại trạng thái là bình bình thường. Đấy, không ở trạng thái mở rộng như năm 2021 2020 nhưng cũng không ở trạng thái siết chặt như nửa cuối năm 2022 đang ở trạng thái bình thường. Vậy để thị trường chứng khoán của chúng ta vận hành tăng hay giảm mạnh thì nó cần có yếu tố thông tin là nội tại các doanh nghiệp, cái lợi tức của các doanh nghiệp đem lại thì kết quả kinh doanh thì chúng ta phải chờ tháng 4. Như vậy trong tháng 3 do không có yếu tố đó thì có lẽ thị trường chúng ta dựa trên những thông tin vĩ mô tích cực này thì cá nhân tôi đánh giá sẽ có những nhịp hồi kỹ thuật và thị trường sẽ tiếp tục kéo dài quá trình sideways. Đó. Như vậy với chỉ số VN Index hiện nay thì chúng ta có thể nhìn thấy là chỉ số VN Index của chúng ta đang đi trong hai cái kênh giá. Thứ nhất là một kênh sideways up, kênh lớn hơn thì à, thị trường đã lần thứ 3 test cái cạnh dưới này khi chạm 100 1015. Ờ, Thứ hai thị trường chúng ta đang trong một kênh sideways down, kênh nhỏ hơn, kéo dài từ 27 ờ, tháng 1. Đấy. Do vậy nhiều khả năng thị trường của chúng ta là ngắn hạn vẫn tiếp tục được đi trong hai cái khung kênh giá này. Tôi nghĩ là khi nào mà bứt phá ra khỏi kênh giá sideways up thì lúc đó thị trường mới có thể bước vào quá trình giảm mạnh hơn. Nếu không hoặc là bứt phá vượt lên kênh sideways down thì thị trường mới có khả năng hướng đến test cạnh trên của kênh giá sideways up. Như vậy thị trường chúng ta đang đi trong hai cái kênh giá này. Nếu với cái xu hướng hiện tại thì nhiều khả năng à, trong tuần này thị trường lại có xu hướng là tìm về vùng 106x. Sau đó thì lại có xu hướng là giảm về vùng 10 à, test cạnh dưới của kênh sideways up là 1020. Nói chung là theo tôi trong vòng tuần này và tuần sau thị trường sẽ hướng lên cận trên sẽ là vùng 106x và hướng đến tận dưới là 102x. Như vậy nếu quý đầu tư nào mà đang có hàng thì chúng ta có thể canh khi thị trường hướng đến vùng 106x có thể canh à, chốt lời. Còn à, nếu quý vị nào mà đang đứng ngoài cầm tiền thì tôi nghĩ sẽ tiếp tục phải chờ đợi những nhịp sau. Hoặc nếu nhóm đối với nhóm cổ phiếu thì cá nhân tôi đánh giá là nhóm cổ phiếu bất động sản sẽ có yếu tố tích cực hưởng lợi từ cái sửa nghị định 65 này và từ cái ờ, yếu tố hỗ trợ thông tin về cái ờ, gói tín dụng nhà xã hội. Do vậy được triển khai. Do vậy theo tôi là nhóm cổ phiếu bất động sản sẽ là nhóm hút được tiền và hoàn toàn có phù hồi kỹ thuật. Nên nếu quý vị có muốn tham gia chiết đinh thì có lẽ hướng đầu tư của quý vị sẽ hướng vào nhóm cổ phiếu bất động sản nhé. Ờ, còn hướng cổ phiếu nào thì tôi nghĩ là quý vị phải tự lựa chọn thôi cá nhân tôi thì thông thường tôi sẽ không tham gia tại những cái sóng riêng lẻ này tức là không tham gia tại sóng ngành tôi thường tham gia với sóng lớn của thị trường thôi năm tham gia hai ba sóng hoặc nếu tham gia ở sóng ngành thì cũng chỉ tham gia ở mức là trên 15 20% tổng vốn thôi chứ cũng không tham gia nhiều do vậy đó là cái quan điểm đầu tư của tôi còn quý vị có thể cân nhắc lựa chọn phù hợp với khẩu vị rủi ro quý vị đương nhiên rồi những nhóm nào mà lợi nhuận cao thì rủi ro cao cái này là chúng ta tham gia đầu tư phải chấp nhận với chỉ số kỹ thuật chúng ta nhìn thấy trên chart daily của chúng ta nhé MACD tuy đã cắt đường tín hiệu đứng dưới không nhưng đang có xu hướng là đảo chiều đấy tất nhiên là chưa đảo RSI của chúng ta cũng thế đang có dấu hiệu là cắt lên đường tín hiệu. Tuy nhiên, RSI của chúng ta vẫn đứng ở dưới 50, MACD vẫn dưới không do vậy cái xu hướng đảo chiều này nếu nó diễn ra thì nó không được mạnh mẽ. Cái này là chắc chắn rồi. Trên à, chart tuần của chúng ta, chart tuần của chúng ta thì MACD của chúng ta vẫn đang nằm trên đường tín hiệu, tuy nhiên nó vẫn hoàn toàn nằm dưới không. Nó cho thấy là cái xu hướng ờ, RSI thì vẫn nằm dưới đường tín hiệu và dưới 50. Nói chung là cái xu hướng chung trên ờ, đồ thị daily thì cho tín hiệu tăng giá ngắn hạn nhưng mà tín hiệu tăng giá không không mạnh. Còn trên đồ thị tuần thì nó vẫn chưa cho tín hiệu, nó đang cho tín hiệu sideways thôi, chưa cho tín hiệu rõ ràng, tức là kênh giá sideways up này vẫn được bảo toàn. Trên đồ thị tháng của chúng ta thì vẫn hoàn toàn là tín hiệu tiêu cực nhé. Đồ thị tháng thì vẫn đang cho tín hiệu giảm giá thôi, chưa có tín hiệu gì mạnh mẽ. À, cái này thì nó cũng phù hợp thôi bởi vì thị trường của chúng ta chưa kết thúc được quá trình đao downtrend đâu chúng ta biết là quá trình ờ, vận hành nền kinh tế của chúng ta vẫn chưa chưa nhìn thấy cái điểm cuối cùng đấy kể cả thế giới cũng thế chúng ta biết Fed mới đang trong quá trình tăng lãi suất thôi ờ, thông thường sau mỗi đợt tăng lãi suất của Fed theo sau đó là 6 đến 9 tháng thì nền kinh tế thường rơi suy thoái cơ và sau quá trình suy thoái thì chúng ta mới có đáy của thị trường do vậy hiện nay theo tôi thì thị trường nếu có sóng tăng thì nó cũng làm ở những cái sóng nhỏ sideway up sóng T cộng thôi T5 T10 T7 gì đó chứ có lẽ nó cũng giống cái nhịp này giống cái nhịp 1035 tăng lên 1099 ờ, này nó cũng sẽ kéo dài kiểu như vậy hoặc có thể kéo dài hơn một chút nhưng mà có lẽ những ngành riêng lẻ thì tôi nghĩ là nó sẽ phù hợp hơn chứ còn đối với ờ, thị trường chung thì chưa đặc biệt chúng ta biết tâm điểm hiện nay đang là dòng bất động sản thì nếu có sóng tăng có lẽ nó sẽ xảy ra ở nhóm cổ phiếu bất động sản thôi mà nhóm cổ phiếu bất động sản chúng ta biết vốn hóa rất là nhỏ sẽ không ảnh hưởng nhiều đến điểm số index trừ bộ đôi nhà Vin ra vốn hóa lớn dài còn lại toàn thiếu niên nhi đồng thôi lưu diêu thôi hiện nay thì nhóm cổ phiếu banh mới là nhóm chiếm tỷ trọng vốn hóa lớn và một số cổ phiếu trụ cột mà nhóm cổ phiếu trụ cột với banh thì tôi không nhìn thấy cái xu hướng tăng do vậy quan điểm cá nhân tôi thì thị trường vẫn đang đi trong quá trình là sideways down về dài hạn còn ngắn hạn thì có thể có một nhịp tăng do cái thông tin hỗ trợ đặc biệt là đối với nhóm bất động sản. Do vậy quý vị có thể cân nhắc. Nếu quý vị muốn tham gia thì quý vị có thể giải ngân tầm 15 ờ, đến 20% vào những cổ phiếu nhóm bất động sản. Tất nhiên còn đối với thị trường chung thì tôi không khuyến nghị quý vị giải ngân. Theo tôi thì chưa có đấy. Thị trường chung ít nhất khi kết quả kinh doanh quý 1 ra thì lúc đó chúng ta mới biết là thị trường có phản ánh ờ, và kết quả kinh doanh quý 1 chưa và lúc đó thì may ra thị trường mới mò đáy xong còn hiện nay thì chưa có nhá do vậy quan điểm tôi thì đấy phần lớn tiền quý vị vẫn đang ngồi ngoài quan sát là chính quý vị có thể tham gia một phần tiền vào những cổ phiếu riêng lẻ và vào những nhóm ngành còn đối với thị trường chung thì có lẽ quá trình ờ, sideways down này vẫn chưa kết thúc tuần này thì hoàn toàn có thể là tuần phục hồi bởi chúng ta nhìn thấy ờ, giá đã test cạnh dưới của kênh sideways up và cũng test gần đến cạnh dưới của kênh sideways down nó hoàn toàn có thể phục hồi lên cạnh trên sideways down là bình thường tầm 106x là bình thường không có gì bất ngờ cả thế thôi còn với thanh khoản thị trường vẫn ở mức thấp thì nó đang cho thấy là giữa bên bán và bên mua thì vẫn đang lưỡng lự không có bên nào thắng thế cả bên mua thì chưa sẵn sàng mua vì giá chưa hấp dẫn bên bán thì không có nhu cầu bán vì giá cũng chưa chưa đủ cao đó thì có lẽ thị trường sẽ ở trạng thái toàn thị trường chung sẽ ở trạng thái răng go là chính. Đó là toàn bộ phân tích nhận định thị trường tuần từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 10 của thị trường chứng khoán Việt Nam. Chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công và có những lựa chọn sáng suốt.